Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ review Chúng tôi quên ức của hãng Kraken Đây là mặt sau đầy đủ thông tin sản xuất và hạn sử dụng Mặt cước của cả hai quả trứng đều in hình tố côn làm rất đẹp và sắc nét Quả thứ hai cũng vậy đầy đủ thông tin Tổng cây vậy bắt đầu khui thôi hơi cứng Cuối cùng cũng ra Một nửa quả trứng này sẽ là kẹo Và hình như bên còn lại là thẻ tô phơm măng Nếu chúng ta được câu công lớn hiếm, Đây là câu công năng thứ 130 trong thế giới tổ khử mạng, tên là Điên Thong Ngọc Đau ở mạng hệ nước, mang hình dáng của một con rồng phương Được đông. Được tiến hóa từ không ai che ngâm. Coi quả thứ hai. Bắt đầu khui thôi. Vẫn như cả hồi nãy một bên kẹo một bên thảy. Để xem được tôi không thắng gì đây Tôi tới Về bên chúng ta được. Một trong những câu con lớn đầu tiên của thế giới cầu khởi mặn, phở sẽ trừ dùng mang hệ cây. Thơ khui xong rồi chúng ta ăn kẹo. Thank you. Thôi về đều áo đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau.